Thời gian qua, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, việc linh hoạt triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh có ý nghĩa lớn về hiệu quả kinh tế, tác động trực tiếp vào việc thực hiện các chủ trương giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự quan tâm của tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã linh hoạt thích ứng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Đây là hình ảnh buổi làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên với Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong ngày 20 tháng 7 năm nay về quy hoạch và xây dựng lưới điện tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ tối đa nguồn lực xây dựng hệ thống lưới điện đảm bảo không bị thiếu nguồn khi hàng loạt khu công nghiệp, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh được hình thành như khu công nghiệp In Mỹ 2, khu công nghiệp sạch, khu đô thị Lý Thường Kiệt, khu đô thị Đại An, khu đô thị Dream City toàn bộ cái khu à, Ân Thi, Kim Động và thành phố Yên và Tiên Nữ nhu cầu về đầu tư về điện lực thì rất lớn do vậy cũng đề nghị các đồng chí à, lãnh đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giúp cho Hưng Yên tiếp tục xây dựng các cái trạm biến áp, các khu mới phát triển. Sau khi có ý kiến phát biểu của đồng chí à, Chủ tịch Hội đồng thành viên, của đồng chí Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo là không, không thiếu nguồn vốn, đảm bảo đủ cái số tiền để mức đầu tư theo nhu cầu. Đó là nguyện vọng của Đảng bộ, của chính quyền và nhân dân tỉnh Yên và với một khát khao đó là Hưng Yên phát triển. Để thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam và chương trình hành động đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung này. Sở Công Thương Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy tiết kiệm điện nói chung và tiết kiệm năng lượng nói riêng. Thông qua hoạt động quản lý nhà nước cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân tiết kiệm điện, thực hiện chương trình kiểm toán năng lượng tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan báo chí của tỉnh như Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động thường niên như sự kiện Giờ Trái Đất năm 2022 đã được đông đảo doanh nghiệp và người dân tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, đã có những cá nhân tích cực tham gia công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, góp phần nâng cao nhận thức cho giới trẻ là học sinh, sinh viên tiêu biểu như anh Bùi Trần Quy, cán bộ phòng quản lý đầu tư công ty điện lực Hưng Yên. 9 năm gắn bó với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường học từ bậc tiểu học đến đại học trên địa bàn tỉnh. Anh Quy đã giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên hình thành thói quen sử dụng điện trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả hơn. À, qua các cái chương trình à, tuyên truyền tiết kiệm điện ấy, thì tôi nhận thấy một điều rằng là à, chương trình đã thực sự hữu ích và đã tạo nên một cái thói quen tốt Ờ, cho các em học sinh, cho nhà trường và góp phần lan tỏa cho ra xã hội. Từ nhận thức đến hành động, nhiều doanh nghiệp sử dụng điện trên địa bàn đã có những cách làm hay nhằm sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả. Đây là hình ảnh hệ thống máy móc tại công ty cổ phần ABC Việt Nam trên địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Nhờ có tỷ lệ thiết bị tự động hóa đạt gần 90% dây chuyền sản xuất, từ đầu vào đưa nguyên liệu hỗn hợp đến đầu ra thành phẩm, cám thức ăn chăn nuôi, cơ bản đều tự động bằng robot và băng truyền. Các động cơ điện tại đây là Invector. Bên cạnh đó, việc sử dụng tấm lập lọc sáng cho 10.000 m2 nhà xưởng với lượng điện tiêu thụ trung bình từ 8.500 đến 11.000 kW mỗi tháng, tương đương từ 1,3 đến 1,6 tỷ đồng mỗi tháng. Hàng năm đơn vị đã tiết giảm được từ 270 đến 300.000 kW điện năng, giảm được tương đương 480 triệu đồng một năm. Cái công ty cổ phần ABC là một doanh nghiệp lớn trong huyện sử dụng tiền điện hàng tháng từ khoảng 1 tỷ 3 cho đến 1 tỷ 6 thì chúng tôi sử dụng các hệ thống biến tần cái thứ hai là chúng tôi sử dụng các cái hệ thống ờ, tấm sáng lấy ánh sáng của bên ngoài cái thứ ba đưa ra các nội quy quy chế tác sử dụng điện cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty có ý thức trách nhiệm trong quá trình sử dụng điện theo tính toán với công nghệ hiện nay doanh nghiệp sản xuất thép tại Hưng Yên cần khoảng 600 kWh điện để sản xuất một tấn thép lượng điện tiêu thụ lớn. Để tiết kiệm, nhiều công ty đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ như công ty cổ phần thép Việt Ý, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép Hòa Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hòa Bình đưa vào sử dụng công nghệ Constin và cán thép Siemens với mức tiêu hao điện để làm ra thép chỉ từ 450 đến 500 kWh một tấn. Lượng điện tiêu thụ đối với các doanh nghiệp may là tương đối lớn, điển hình như các công ty may Hưng Yên, Hưng Long, Tiên Hưng công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc dệt kim Maxot, công ty cổ phần dệt may Y Linh, công ty may BHA Việt Nam. Bằng sự đầu tư thay thế các máy may công nghệ mới sử dụng động cơ inverter, loại động cơ điện một chiều, điện áp thấp, thay thế cho điện xoay chiều, điện áp cao, kết hợp bộ ly hợp thông minh giúp loại bỏ thời gian chạy không tải của máy may. Các doanh nghiệp may mặc của Hưng Yên đã tiết kiệm hàng triệu kWh điện mỗi năm. Chịu sức ép về năng lượng lớn hơn cả là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải do giá xăng dầu tăng cao. Có những thời điểm trong năm, giá xăng dầu tăng 30 đến 58% so với cùng kỳ năm 2021. Để thích ứng với biến động này, doanh nghiệp vận tải khách và chở hàng hóa đều có những biện pháp nhằm giảm chi phí xăng dầu thông qua điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải, vệ sinh lọc gió, đảm bảo bộ chế hỏa khí làm việc trong điều kiện tốt nhất. Bên cạnh đó là thực hiện khoán gọn định mức nhiên liệu cho lái xe để đảm bảo vận hành xe đều chân ga, tránh phóng nhanh, phanh gấp, gây tiêu hao nhiên liệu vô ích. Thực hiện liên doanh liên kết về vốn với khách hàng, nguồn hàng nhằm đảm bảo xe có hàng hai chiều đi và chiều đến. Đối với vận tải hành khách, điển hình như công ty cổ phần Thành Công Hồ Tùng Mậu, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Đăng Long, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thực phẩm Hoàng Vinh. Đối với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa như công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Việt Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hiếu Bắc. Đối với doanh nghiệp thì yêu cầu anh em lái phụ xe là xịt lọc gió hay lọc nhiên liệu, bật điều hòa làm sao là nó mát vừa đủ. Anh em ra trên đường là đều chân ga để làm sao là giảm bớt nhiên liệu đi. Nhờ phương thức khoán xăng dầu cho lái xe và phụ xe dựa trên số km đường đã được các doanh nghiệp vận tải Hưng Yên triển khai phổ biến, qua đó góp phần nâng cao ý thức yêu xe như con, yêu xăng dầu như máu của các tài xế. Qua đó khuyến khích lái xe vận hành tiêu thụ đúng lượng nhiên liệu khuyến cáo của nhà sản xuất thông qua kỹ năng lái xe an toàn, qua đó giảm chi phí xăng dầu đáng kể. Theo ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hưng Yên, thì các doanh nghiệp vận tải bằng ô tô trong tỉnh đã khai thác khá triệt để các biện pháp nhằm giảm chi phí xăng dầu và khai thác tốt nhất tình trạng kỹ thuật phương tiện hiện có. Việc vận hành của người lái xe là yếu tố quyết định liên quan đến tiêu thụ nhiên liệu của xe. Với xe đường dài, để điều hòa 25 độ sẽ tiêu hao thêm 0,03% nhiên liệu nếu để 27 đến 28 độ. Nếu là xe khách giường nằm 54 chỗ chạy Bắc Nam cũng sẽ gây tổn hao dầu từ 3 đến 5 lít trên 1.000 km. Với vai trò hiệp hội thì cũng động viên anh em là có một số giải pháp, một là về quản trị để làm sao là cái xăng dầu nó phải tiết kiệm được, điều xe cây số nó giảm đi. Cái thứ hai về mặt kỹ thuật thì cũng phải là đầu tư từ máy móc thiết bị để nó giảm nhiên liệu đi. Bằng nhiều biện pháp vừa vận dụng kỹ thuật hợp lý mà đội ngũ lái xe với gần 15.700 đầu xe ô tô trực thuộc 700 đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang vận hành đã tiết kiệm được trên 1.500 lít xăng, dầu. Năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên tiết kiệm được sấp xỉ 50 triệu kWh, tương đương với 0,55% lượng điện thương phẩm năm 2022. Trong đó, tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp chiếm 60%, phần còn lại là tại các hộ gia đình Việc đầu tư mua sắm những trang thiết bị điện, động cơ xăng dầu thông minh, thiết bị công nghệ cao giúp giảm tiêu thụ năng lượng xăng dầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.